lẻ có dung này chẵn không dung này tứ tử trắng tôi sắp thử luôn cho anh em đôi ba tiếng bạc này anh em nhá có dung là lẻ rồi mở bát luôn này ba trắng này rất chuẩn chỉ và hiệu quả anh em nhá tiếp tục sóc này tiếp tục dung anh em ạ vẫn là lẻ rồi mình không phân biệt ba đen hay ba trắng trong bát trong đĩa chắc chắn là lẻ rồi ba trắng này trông vị đề quân máy đều báo hết anh em nhá mình tiếp tục thử cho anh em xem này sóc mạnh sóc nhẹ đặt gần đặt xa đều hết anh em nhá vẫn là lẻ rồi rất là dứt khoát dung không quá một nhịp này ba trắng lên ba đen này rất là chuẩn chỉ anh em nhá chào anh em máy sóc đĩa bịp công nghệ cao nhà tôi ra mắt một video mới để gửi đến cho anh em một sản phẩm mới nhất dành cho bộ môn chơi sóc đĩa bịp anh em nhá những em nào xem vào cái video này có nhu cầu hay là thắc mắc gì liên hệ cho mình trực tiếp qua hai số điện thoại 0985 313 999 0941 565 999 để mình giải đáp tất cả những thắc mắc của anh em anh em nhá hôm nay gửi đến cho anh em máy báo dung nét 10 này anh em nhá cực kỳ uh, chuẩn xác này mới nhất của năm 2020 anh em nhá hôm nay tôi gửi đến sản bộ sản phẩm này nhằm mục đích giúp cho những em là đã chót thua tha xa bờ gỡ gạc lại tất cả những gì mình đã mất anh em ạ à. khi đi chơi cái đồ này anh em không cần chuẩn bị bát đĩa gì anh em nhá bát đĩa vào quân vị một là xanh chín 100% anh em ạ à. đây rồi xanh khoai 100% anh em nhá Đấy, đi kèm với máy báo dung này là dọ dung dịch cả bốn quân vị anh em nhá Đấy, đồ này là mới nhất của năm nay rồi anh em ạ không có đồ nào cao cấp hơn những cái đồ này anh em ạ Đấy, khi đi chơi anh em không cần nhiều anh em chỉ cần cho mỹ ra đầu ngón tay này thoa đều lên bốn mặt quân vị anh em nhá em đợi từ 10 đến 20 giây dung dịch có thẩm thấu vào con vị là anh em có thể chiến thắng tuyệt đối anh em nhá hôm nay 20 tháng 11 năm 2019 này mình ra mắt video này để gửi đến cho anh em một sản phẩm mới nhất hiệu quả nhất dành cho môn chơi sóc đĩa bịp anh em nhá anh em mà xem một video này mong mong rước cái đồ này về để gỡ gạt tất cả những gì mình đã mất anh em ạ à. đi kèm với dung dịch như mình vừa giới thiệu đó là máy báo dung S10 anh em nhá rất là hiệu quả anh em ạ à khoảng cách từ quân vị đến máy báo dung một mét rưỡi đến 2 mét anh em ạ à. anh em thoải mái đứng ngồi để trong túi quần túi áo ống đầu bắp chân kẹp trong ngực để trong dịp đều có thể chơi được hết anh em nhá Đấy, anh em ra ngoài em quay lại chơi bình thường không cần đo đạc khoảng cách như những cái đồ ngày xưa anh em ạ à anh em chơi cái đồ này anh em di chuyển thoải mái xoay đi xoay lại hút thuốc uống nước đều được hết không bắt buộc anh em phải ngồi im như tượng như những cái đồ kém chất lượng ngày xưa anh em nhá ngày xưa anh em đi chơi anh em phải lùa bát lùa đĩa hoặc lùa quân vị ngày hôm nay bộ sản phẩm này khắc phục tất cả những nhược điểm mình vừa nói trên không cần lùa bất cứ một thứ gì vào sòng và sới của anh em mà anh em vẫn chiến thắng tuyệt đối anh em nhá cái đồ này khi đi chơi anh em không cần phải là người sóc cái anh em làm con vẫn có thể chơi được hết anh em nhá lẻ có dung chẵn không dung anh em thầy thợ hay là anh em mới va chạm vào đồ đều có thể chơi được hết em nhá mình làm cái sản phẩm này nhằm mục đích cho anh em đi chơi có tiếng chặn đến lẻ anh em mạnh tay mở bát anh em nhá tránh trường hợp anh em đi chơi không biết phương đánh chặn hay lẻ anh em dễ mất nhà mất cửa anh em ạ cái đồ này qua mặt được tất cả các thầy các thợ lâu năm anh em nhá ấy sau một khoảng ra khoảng thời gian dung dịch nó thẩm thấu con vị là anh em có thể chơi được anh em ạ anh em chỉ cần máy để máy báo dung trong người này Đấy, sóc cái lên đợi được ba năm giây máy thu quân báo cho anh em kết quả về chẵn hay về lẻ dung là dung trực tiếp trên cái thiết bị báo dung S10 này rất là dứt khoát và hiệu quả anh em nhá thì sau đây mình tiếp tục thử cho anh em đôi ba đánh bạc xem đồ đạc chuẩn chỉ hiệu quả ra làm sao anh em nhá đầu tiên mình sẽ đặt ngửa này mình đặt lẻ cho anh em này dung một này rất dứt khoát và hiệu quả nhá đặt sẵn này sắp đôi này không bao giờ dung rồi mình đặt ba trắng dung này cực kỳ dễ chơi được anh em ạ tứ tử này không mà dùng anh em nhé sau đây mình tiếp tục sóc cho anh em đôi ba tiếng bạc đồ đạc chuẩn chỉ hiệu quả anh em nhé tứ tử trắng mình xong luôn này dung một anh em nhá bên trong là lẻ rồi anh em ạ mình không phân biệt ba đen ba trắng bên trong là lẻ rồi ba trắng này rất là chuẩn chỉ và hiệu quả anh em nhá mình tiếp tục thử này bạc đi rồi anh em ạ máy báo không dung thì nó là chặn rồi mình không phân biệt sắp đôi tứ tử 50 triệu chặn này sắp đôi này chồng vị đế quân mấy đều báo hết anh em nhá sau khi anh em bôi cái dung dịch để dung dịch thẩm thấu vào quân vị là anh em có thể chơi dung dịch này không bao giờ để lại màu mồi hay vị hay để lại cái díu quân anh em nhá chơi cái đồ này cực kỳ xanh chín rồi tiếp tục sóc này anh em sóc mạnh sóc nhẹ sóc tơi quân lên đều chơi được hết anh em nhá dung một vẫn là lại là lẻ rồi anh em ạ à. 50 triệu lẻ này ba trắng này rất chuẩn chỉ và hiệu quả anh em nhá mình tiếp tục sau này bạc đi rồi anh em nhá chẵn rồi sấp đôi hay tứ tưởng mình không cần biết trăm triệu chẵn này sấp đôi này trong vị đề quân máy đào báo bình thường anh em nhá anh em đi chơi này quân nhảy trên đĩa bình thường anh em nhá không mà sợ thiếu quân mình tiếp tục thử này dung một anh em ạ dùng rất dứt khoát dùng không có hai nhịp anh em nhá mở bát luôn này lẻ luôn này rất là chuẩn chỉ anh em nhá dung đánh lẻ không dung đánh chắc cực kỳ dễ chơi thôi đây là đồ mới nhất hiện nay rồi anh em nhá vẫn là lẻ rồi ba cầu lẻ trăm triệu lẻ bên ngoài thử thêm trăm triệu nữa này Đấy, ba đen này rất là chuẩn chỉ anh em nhá mình thử cho anh em tiếng bạc cuối này anh em thấy cái đồ này thực sự chuẩn chỉ hiệu quả này anh em để xa để gần sóc tươi quân lên sóc mạnh sóc nhẹ đều chưa được hết anh em nhá ba câu lẻ rồi tể lẻ bên ngoài thừa thêm 500 triệu mạnh tay mà bát luôn này ba đen này trông vị đề quân như thế nào mấy đều báo hết anh em nhá thì sau đôi ba đánh bạc anh em đã thấy cái độ chuẩn xác của dung hình cảm của quân vị và máy báo dung S10 rồi Đấy, những em nào có thiện chí về đồ alo zalo mình 0985 313 999 0941 565 999 để mình tư vấn miễn phí cho anh em anh em nhá nhà mình hai cơ sở chính bến xe mỹ đình và bến xe ra bát anh em gần đâu anh em đến đó mang mát mang đĩa mang quân vị của anh em đến thử thoải mái anh em nhá những em ở xa nhắn cho mình cái địa chỉ mình gửi hàng đến cho anh em qua hai đường bưu điện hoặc nhà xe anh em nên nhận hàng kiểm tra hàng đúng như video để anh em lấy anh em nhá cảm ơn anh em đã theo dõi clip đường anh em nhá không mở sợ thiếu quần mình tiếp tục thử này dung một anh em ạ dùng rất dứt khoát dùng không có hai nhịp anh em nhá mở bát luôn này lẻ luôn này rất là chuẩn chỉ anh em nhé dung đánh lẻ không dung đánh chặn, cực kỳ dễ chơi thôi đây là đồ mới nhất hiện nay rồi anh em nhá vẫn là lẻ rồi ba cầu lẻ trăm triệu lẻ bên ngoài thửa thêm trăm triệu nữa này Đấy, ba đen này rất là chuẩn chỉ anh em nhá mình thử cho anh em tiếng bạc cuối này anh em thấy cái đồ này thực sự chuẩn chỉ hiệu quả này anh em để xa để gần sóc tươi quân lên sóc mạnh sóc nhẹ đều chưa được hết anh em nhá ba câu lẻ rồi tể lẻ bên ngoài thừa thêm 500 triệu mạnh tay mở bát luôn này Đấy, ba đen này trông vị đề quân như thế nào máy đều báo hết anh em nhá thì sau đôi ba đánh bạc anh em đã thấy cái độ chuẩn xác của du lịch cảm của quân vị và máy báo zoom S10 rồi Đấy, những em nào có thiện chí về đồ alo zalo mình 0985 313 999 0941 565 999 để mình tư vấn miễn phí cho anh em anh em nhá nhà mình hai cơ sở chính bến xe mỹ đình và bến xe giáp bát anh em gần đâu anh em đến đó mang mát mang đĩa mang quân vị của anh em đến thử thoải mái anh em nhá những em ở xa nhắn cho mình cái địa chỉ mình gửi hàng đến cho anh em có hai đường bưu điện hoặc nhà xe anh em nên nhận hàng kiểm tra hàng đúng như video để anh em lấy anh em nhá cảm ơn anh em đã theo dõi clip